Anh ta có gì tốt hơn tôi Anh ta có gì tốt hơn anh á Anh ta vốn dĩ đẹp trai còn anh thì đẹp hơn anh ấy Nhưng nghèo Anh Anh đem lòng đơn phương Người anh đã từng rất thương Hôm qua chúng không còn bên nhau vậy xin đừng làm khó nhau người không nên nhớ sẽ làm tim đau